kêu đáp xin mời bạn dạ. thì à, em theo học cái lớp à, phép màu buổi vào buổi sáng thì em nhận thấy à, đúng là có những cái điều phép màu rất là tuyệt vời nó đến với mình à, những ngày mà khách hàng tự động liên hệ với mình cũng như là có những cái à, à, tức là bình thường ví dụ như buổi trưa mình hay nghỉ trưa thì hôm hôm bữa đó thì em lại ở cái nơi cái trại nắm của em thì à, tự nhiên khách hàng à, bình thường là 12 giờ là về ăn cơm là đóng cửa nhưng bữa đó lại ngồi à, nghe những cái bài học về à, Phật giáo rồi đấy bài à, pháp thì tự nhiên thì khách hàng lại tới và hỏi mua hàng đó, bình thường là giờ đó là em đã về rồi thì lúc đó lại khách không hiểu sao lại là bị giữ chân là ở đó nghe đến khi mà khách hàng mua hàng xong thì về, mới về rồi những khách hàng không biết ở đâu tự nhiên à, cũng liên hệ khách hàng cách à, họ đi du lịch đến à, một cái đến La Di là cách đây khoảng gần 200 cây mà họ cũng chạy xe từ đó <laughs> đến chỗ em để mua hàng và tức là khách hàng này cũng không phải phải là khách hàng trước kia mà khách hàng chỉ là quen thông qua một người bạn của một người bạn nữa thì họ lại giới thiệu về cái trại nấm của em thì họ liên hệ và tự nhiên họ hỏi và họ muốn ghé đến thăm cái trại và chạy đến nay là 7 giờ tối họ hẹn từ ờ, trưa xong họ hẹn đến 7 giờ tối thì họ tới đây và họ mua hàng và sau đó họ trở về lại cái cái nơi của họ họ ở tây ninh à, họ ở, ở, ở tây ninh dạ. đó là những cái điều mà <laughs> em cảm thấy là cái phép màu và một số à, khách hàng cũ à, trước đây thì sau khi họ dùng những cái sản phẩm khác rồi họ tự nhiên họ quay lại họ so sánh và họ nói là cái sản phẩm của mình dùng tốt hơn và họ <laughs> nhớ và họ gọi điện lại và mua mua lại sản bắt đầu mua dùng lại sản phẩm à, em thấy tự nhiên trong một tháng thì cái đơn hàng của em thì nó tăng lên nói chung là gấp hai gấp hai so với bình thường dạ đó là những cái điều mà em cảm thấy rất là tuyệt vời và à, có có một điều nữa là trong anh tức là à, hai anh em trước đây thì cũng hơi à, à, chưa có thẳng thắn với nhau thì nay à, mấy anh em trong một cái cửa cửa nhậu tức là mẹ em à, trong khi quá trình học thì mẹ em bị à, bị bệnh bị bệnh tim thì à, em à, em đi chăm mẹ trong Sài Gòn thì ông anh đó, lại mẹ vợ lại cũng bị ờ, có vấn đề cũng vào trong Sài Gòn đó thì hai anh em <laughs> lại gặp nhau thì à, anh em nói chuyện và cũng như là à, nói thẳng thắn với nhau và hai anh em đã kết hợp với nhau để à, phát triển cái cái công việc làm ăn của em hiện tại đó là đầu tư vào cái trại nấm tức là khẳng định đầu tư trước đây hai anh em thì cũng đã kết nối với nhau nhưng mà cũng chưa nói rõ với nhau về cái chuyện đó thì thì trong cái bữa nhậu <laughs> đó lại lại nói chuyện và ảnh à, đã sẵn sàng để là giúp đỡ trong công việc của mình dạ, dạ em xin cảm ơn rồi thật tuyệt vời thật tuyệt vời với bạn Đỗ Khánh đó bạn này à, bạn Khánh có một cái trang trại về nấm hay gọi là đông trùng hạ thảo ờ, sản phẩm nó cực kỳ ngon và và và, và giá trị điều quan trọng là bạn sau khi vào lớp tham gia lớp tham gia lớp à, phép màu K1 mặc dù chưa hết đâu mới được 20 28 ngày chính thức thì mới được có 21 ngày đó, nhưng nhiều điều vi diệu đã đến với bạn từ mối quan hệ cho đến tiền bạc như là mối quan hệ